Vì sao chùm phát xít Hitler hai lần cho người xâm nhập vào Tây Tạng? Cuối những năm 1930, trong khi cả thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế lớn chưa từng có, tình trạng xung đột quân sự xảy ra ở khắp nơi và nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ hai đang lên cao hơn bao giờ hết, thì ở đâu đó trong các hầm ngầm bí mật của phát xít Đức, Hitler cùng với các thống chế tin cẩn của mình đang âm thầm chủ định các kế hoạch nhằm thu gom các công nghệ vũ khí của những nền văn minh tiền sử trên khắp thế giới như Atlantis, Sumer, mà như trong truyền thuyết là có khả năng hủy diệt không gì sánh được. Và Tây Tạng, mảnh đất ngàn năm núi tuyết cùng với những bí ẩn của các lạc ma đã hấp dẫn Hitler hơn bao giờ hết. Năm 1938 và năm 1943, được sự phê chuẩn của Hitler, chỉ huy cấp cao Heinrich Himmler, của đội cận vệ được biết đến phổ biến là quân SS, đã đích thân thành lập hai đội thám hiểm, đi sâu vào lãnh thổ Tây Tạng nhằm thực hiện một mật lệnh do chính quốc trưởng Adolf Hitler giao phó. Vậy, phát xít Đức đã tìm và lấy được gì ở Tây Tạng? Xin kính chào các quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ, tôi là Thúy Hằng, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Mọi người ở đây, nếu chúng ta có tìm hiểu về mật tông Tây Tạng thì át hẳn quý vị đã từng nghe nói đến cực lực viên. Vâng, đây là một mảnh đất trong truyền thuyết Phật giáo Tây Tạng. Nó nói rằng ẩn sâu trong cao nguyên Thanh Tạng có một vương quốc huyền bí có tên là Sambala. Tại đây không hề có nghèo đói và khổ nạn, không có bệnh tật hay cái chết, nhân dân an cư, lạc nghiệp giống như tiên cảnh tại nhân gian vậy. Tương truyền rằng nếu có thể tìm được Sambala thì có thể tìm được loại vũ khí mạnh nhất để thống trị thế giới con người. Nơi đây còn lưu trữ tri thức của mọi nền văn minh tiền sử từng tồn tại trên trái đất và nó còn chứa các ghi chép chi tiết về những gì sẽ xảy ra vào ngày cuối cùng của thế giới khi Đức sáng thế chủ của vũ trụ giá lầm trái đất. Nghe có vẻ quá huyền diệu có phải không ạ? Nhưng mọi người khoan hãy phán xét. Hãy cùng với Thúy Hằng tìm hiểu sâu hơn về vùng đất truyền thuyết này trong video ngày hôm nay nhé. Người phương Tây đầu tiên tìm thấy Sambala Chuyện là vào giữa thế kỷ 19, phương Tây đã dùng phám hạm để đánh vào Trung Quốc một cách mãnh liệt. Tây Tạng cũng mất sự bình yên kể từ đây. Vào đầu thế kỷ 20, các quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật Bản có tham vọng muốn có được Tây Tạng, luôn nhìn chằm chằm vào vùng đất này và muốn lấy nó tất vào túi của riêng mình. Nhưng vì Tây Tạng nằm ở vị trí địa lý đặc thù, thứ hai là vì màu sắc thần bí trong truyền thuyết tại nơi đây. Tương truyền rằng ở vương quốc Sambala này có ẩn giấu một loại vũ khí tinh thần tiền tiến nhất. Vậy loại vũ khí này là gì? Vào tháng 5 năm 1923, có một đội thám hiểm đặc biệt xuất phát từ New York, Hoa Kỳ đi đến một thị trấn nhỏ có tên là Darjeeling thuộc Tây Bengal, Ấn Độ. Sở dĩ nói rằng đội thám hiểm này đặc biệt là vì họ đã lấy danh nghĩa của Hoa Kỳ nhưng lại nhận sự tài trợ của Liên Xô để tiến hành lần thám hiểm này. Người đứng đầu của đội thám hiểm này là Nicholas Rerick. Ông sinh ra vào năm 1874 trong một gia đình giàu có ở Nga, lớn lên tại Saint Petersburg từ nhỏ. Sau khi Nga hoàng diệt vong, sống lưu lạc tại các quốc gia khác nhau của châu Âu, sau đó còn có được quốc tịch Hoa Kỳ. Ông là một người có tài năng thiên bẩm trong nhiều lĩnh vực và khiến cho người khác phải kinh ngạc. Ông là một họa sĩ chủ nghĩa thần bí, nhà triết học, đông phương học, tác giả, nhà khảo cổ học và nhà thám hiểm nổi tiếng ông từng ba lần được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình. Cả đời ông đã tập trung vào việc thám hiểm những vùng đất mà ông chưa biết đến. Bản công ước Rerick do ông đề xướng đã nhận được sự ký kết của 21 quốc gia. Bản hiệp ước này nhấn mạnh sự bảo vệ đối với di sản văn hóa của nhân loại và sự bảo vệ di sản văn hóa còn nên được ưu tiên và đặt lên trước vị trí các nhu cầu về quân sự. Do sự ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa thần bí của Đông Phương, việc tìm ra vương quốc Sambala đã trở thành sự theo đuổi trong suốt cuộc đời của ông. Ông muốn lập ra một liên minh thần thánh ở Đông Phương dựa vào Phật giáo Tây Tạng và chính thông giáo Đông Phương. Vợ của ông là bà Helena Rerich cũng say mê nghiên cứu triết học Đông Phương. Bà còn là một người thực hành chủ nghĩa thần bí có khả năng ngoại cảm còn người con trai cả của ông là George Rerich thì tinh thông 28 loại ngôn ngữ khác nhau của châu Á, là một nhà nghiên cứu Tây Tạng và tiếng Phạn từng trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội, đồng thời là người tổng phụ trách vấn đề an toàn cho cuộc thám hiểm lần này. Sau 2 năm ở lại thị trấn The Chilling thì đến tháng 8 năm 1925, đội thám hiểm đã đến được thủ đô Leh của Lạp Đạt Khắc thời bấy giờ. Sau khi đi xuyên qua Ấn Độ, Nga, Mông Cổ, vượt qua trăm sông nghìn núi của Trung Quốc. Sau 5 năm, đội thám hiểm đã trải qua quãng đường dài 25.000 km và địa điểm cuối cùng họ hướng tới là vương quốc Sambala thần bí đến ngày 18 tháng 5 năm 1928 và lúc họ quay trở lại thị trấn được truy thì cũng là lúc họ đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình này. Và lúc đó, đội thám hiểm của Eric đã gây sự chú ý đối với các cơ quan tình báo của các quốc gia là Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh Quốc và Nhật Bản. Nhưng điều ly kỳ ở đây là mặc dù dưới sự theo dõi chặt chẽ bởi các tai mắt xung quanh, đội thám hiểm vẫn biến mất vài tháng liền trong cuộc hành trình này. Sau này, trong một cuốn sách có tên là Sự huy hoàng của Sambala được Rerich xuất bản đã có ghi chép rằng trong thời gian biến mất đó, họ đã thực sự đến được vương quốc Sambala trong truyền thuyết, tiến vào một thế giới văn minh có nền khoa học và công nghệ cao siêu. Họ cũng đã tận mắt chứng kiến rất nhiều cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Truy tìm vương quốc Sambala Trước khi đội thám hiểm của Nicolas Rerich xuất phát, họ đã xác định được rằng họ sẽ phải đối mặt với muôn trùng gian nan và nguy hiểm trong cuộc hành trình. Ví dụ như hiện tượng thời tiết cực đoan, đạo tặc dọc đường, những ngọn núi không thể vượt qua cùng với các loại bệnh tật có thể xảy ra. Nhưng so với những điều này, điều càng khiến cho người ta cảm thấy hiếu kỳ đó là sau khi đội thám hiểm đến được thị trấn De Chilin, họ lại lựa chọn đi theo một con đường vòng một cách khó hiểu để tiếp tục cuộc hành trình. Cuối cùng lại quay trở về chính thị trấn này. Họ đã đến Moscow trước, sau đó mới đi tìm Sambala ở Tây Tạng. Vậy thì mục đích của đội thám hiểm này là gì đây? Sở dĩ ông Rerick làm như vậy đương nhiên là có mục đích. Vào ngày 28 tháng 5 năm 1926, đội thám hiểm đã vượt qua biên giới của Liên Xô, rồi qua hồ Yeysan của Kazakhstan và sông Ichis. Sau khi băng qua nhiều nơi, họ đã đến thành phố Oms nằm ở tây nam Siberia. Cuối cùng, vào tháng 7 năm 1926, họ đã đặt chân đến Moscow và lúc đó thì Stalin mới lên nắm quyền. Được biết, khi Rerich ở Moscow, ông đã đạt được một thỏa hiệp huyền bí với nhà lãnh đạo cấp cao của Liên Xô. Ông lấy thân phận của một người có quốc tịch Hoa Kỳ để làm vật che chắn cho mình, thâm nhập vào cơ quan tình báo của Pháp và Anh quốc để phục vụ cho Liên Xô. Và để báo đáp lại, Liên Xô sẽ trợ giúp những nhu cầu cần thiết cho cuộc hành trình thám hiểm Sambala lần này của Rerich. Còn có thông tin khác rằng, trước khi đội thám hiểm lên đường, Rerick đã gặp mặt hai nhân vật cấp cao quan trọng của Liên Xô ở Paris. Hai nhân vật này bao gồm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Liên Xô lúc đó là Chicherin và người lãnh đạo gián điệp tên là Mikhail Chalicer. Không chỉ có vậy, trong cuốn sách Red Shambhala được nhà lịch sử học Liên Xô Andrei Nemetsky xuất bản vào năm 2011 đã có chỉ ra rằng lãnh đạo cấp cao của đảng Bolshevik luôn hết lòng tin vào thần bí học và năng lượng siêu nhiên, đã cố gắng sử dụng các nguồn tài nguyên để thăm dò các tin tức lịch sử của Shambhala vì họ luôn tin rằng Shambhala luôn ẩn chứa một loại vũ khí huyền bí. Loại vũ khí này không nhất định là loại vũ khí có mang tính hủy diệt, rất có thể nó là một loại vũ khí tâm lý. Nếu như có được nó trong tay, sẽ có thể có được quyền chủ động trên chiến trường địa lý và chính trị, từ đó sẽ có được quyền thống trị ở vùng đất Âu Á. Vào tháng 7 năm 1926, sau khi rời thủ đô Moscow, đội thám hiểm đã xuyên qua thành phố Novosibirsk của Nga, dãy núi Altai, thủ phủ của Ulan-Ude, Cộng hòa Buyas và thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Cuối cùng, vào ngày 19 tháng 8 năm 1927, họ đã đặt chân đến Tây Tạng. Nhưng sau đó, đội thám hiểm lại biến mất một cách thần bí. Đến khi họ xuất hiện trở lại thì đã là tháng 5 năm 1928. Lúc này là lúc họ đang trên đường trở về thị trấn Darjeeling thuộc Tây Bengal, Ấn Độ. Sau này người ta mới được biết rằng vào tháng 10 năm 1927, đội thám hiểm đã bị lãnh đạo ở cao nguyên Trang Trang, Tây Tạng giam giữ trong mấy tháng liền. Họ phải trải qua thời tiết cực lạnh ở cao nguyên, họ còn bị cấm không được tiếp xúc với bất kỳ người bản địa nào, chứ chưa nói đến việc đi mua các dụng phẩm hàng ngày. Trong thời gian này, nhiều thành viên của đội thám hiểm đã phải bỏ mạng tại nơi đây nhưng từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1927 thì không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến hành tung của đội thám hiểm trong khoảng thời gian này. Mãi cho đến khi hai cuốn sách Sự huy hoàng của Sambala và Sambala tìm kiếm thời đại mới xuất hiện, người ta mới phát hiện ra trong khoảng thời gian 2 tháng này, đội thám hiểm đã thực sự đến được vương quốc Sambala trong truyền thuyết. Kỳ thực, từ trong bản đồ cuộc hành trình của Rerick có thể thấy rằng, về cơ bản thì đội thám hiểm này đã đi một vòng quanh toàn bộ Trung Á, Mông Cổ, Siberia và cao nguyên Thanh Tạng. Họ đã lần lượt đi tìm các cửa vào bí mật của vương quốc Sambala trong truyền thuyết. Chỉ tiếc rằng, hai cuốn sách đã không chỉ ra rốt cuộc cửa vào của vương quốc Sambala nằm ở vị trí nào, mà chỉ nói rằng là do tín đồ cổ xưa tại địa phương đã dẫn họ đi vào Sambala mà thôi. Sau này, vào năm 1932, Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là Roosevelt đã một lần nữa hỗ trợ Rerich thực hiện cuộc hành trình ở châu Á. Mục đích của họ lúc đó là khảo sát Mông Cổ và Mãn Châu, nhưng tiếc rằng hành trình lần thứ hai này đã không được thực hiện đến cuối cùng vì lý do là có người nghi ngờ rằng lần này Rerich cũng thâm nhập tình báo của Hoa Kỳ để phục vụ cho Liên Xô, nên Rerich đã bị triệu hồi khi còn đang trong cuộc hành trình. Sau khi đã tránh được tội gián điệp, cả gia đình của Rerick đã chuyển đến sinh sống tại chân núi Himalaya tại Ấn Độ trong quãng đời còn lại. Vậy thì, không biết quý vị có thắc mắc rằng rốt cuộc vương quốc Sambala mà đội thám hiểm của Rerick nhìn thấy trong cuộc hành trình đầu tiên sẽ như thế nào không? Chúng ta hãy cùng khám phá những điều thú vị xung quanh vương quốc Sambala này nhé! Những dự ngôn của Sambala Tương truyền rằng trong hành trình thám hiểm, Nicholas Rerick đã từng có một đoạn đối thoại với một vị lạc ma tại địa phương. Vị lạc ma này đã nói rằng Sambala vĩ đại còn xa xăm hơn rất nhiều so với đại dương và vùng đất của thiên đàng. Không liên quan tới trái đất, chỉ có ở một nơi ở phía bắc xa xôi, bạn mới có thể nhìn thấy được hào quang lộng lẫy mà Sambala phát ra. Nicolas Rerich đã sáng tác ra hơn 500 bức họa để ghi chép lại về những gì ông nghe và chứng kiến. Địa hình của vương quốc Sambala giống như một bông hoa sen tám cánh khổng lồ, xung quanh của bông hoa là cả một vòng núi tuyết nối tiếp nhau. Giữa các cánh hoa và xung quanh đài sen trung tâm cũng giống như vậy. Trong mỗi cánh hoa có 120 triệu làng, hoặc có thể gọi là 120 triệu thành phố. Cứ 10 triệu làng thì sẽ có một vị vua cai trị, tổng cộng có tất cả 96 vị vua quốc vương của Sambala sống ở đại thành trong đài sen trung tâm. Tại đây có lưu giữ những giáo lý và phương pháp tu luyện hoàn chỉnh nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni. Các cư dân không chấp trước, không mê, không có dục vọng, tuân theo trí huệ mà sinh sống. Tất cả đều đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong tu luyện. Tuổi thọ trung bình của người dân nơi đây vào khoảng 200 năm. Phật giáo cho rằng người bình thường và tất cả các sinh mệnh đều là do tổ hợp của đất, nước, lửa, gió cấu thành, nhưng nhục thân của người dân ở Sambala lại không phải do những thứ này cấu thành. Tại đó, ngay từ đời quốc vương đầu tiên, sinh mệnh của tất cả cư dân luôn không ngừng được đề cao. Họ lý giải những nghĩa lý của Kim Cương Pháp thời bấy giờ một cách vô cùng sâu sắc và họ đều đạt đến trạng thái mà sinh mệnh của họ đã không còn là do vật chất cấu thành nữa. Thân thể đã hóa như cầu vòng nhẹ tựa như sương mù. Hơn nữa, họ còn có thể phát ánh sáng có thể khiến cho người ta chói mắt. Từ vương triều Sambala cho đến nay, lý do khiến cho Sambala không bị phát hiện bởi con người thế giới vật chất hiện tại đó là bởi vì cả một vương triều đều được bảo hộ bởi một câu thần chú huyền bí để mới có thể ẩn mình như vậy. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích đã từng dự ngôn rằng vào thời đại của chúng ta hiện nay, từ sau năm 1990 trở đi, nhân loại sẽ dần dần bước vào sự đen tối, nhân tính tối tăm, toàn bộ xã hội sẽ chìm đắm trong hận thù, dục vọng và vật chất, đến năm 2500, thế giới vật chất này sẽ bị thống trị bởi cường quyền của khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, dựa theo sự phát triển của văn minh khoa học vật chất, tuổi thọ của nhân loại sẽ bị giảm sút, các loại bệnh độc tràn lan, môi trường bị ô nhiễm, khí hậu dị thường. Tất cả những điều này đều là do con người truy cầu sự hưởng thụ về vật chất trong thời gian dài, nên tạo thành nghiệp tội mà tất cả phải gánh chịu, ai ai cũng sống như những chiếc máy không có linh hồn. Cùng với đó, sau năm 2500, vương triều Sambala sẽ bị loài người ở thế giới vật chất phát hiện ra. Lúc đó, thuộc vào đời thứ 25 của vương triều Sambala con người sẽ dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến làm công cụ để phát động chiến tranh, khởi động vũ trang xâm lược vương triều Sambala. Nhưng vì từ khi Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đã dự ngôn những điều này rồi, nên các cư dân của vương quốc Sambala có lẽ đã sớm chuẩn bị từ mấy nghìn năm trước thân cầu vòng của họ có thể giúp họ đối mặt với các loại khí kỹ thuật cao mà không gây ra bất kể thương vong nào. Cuối cùng, vào năm 2600, Vương triều Sambala sẽ bắt đầu quốc gia của riêng mình, chuyển rộng giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni đến mọi nơi, mọi ngóc ngách trên thế giới, và con người thế giới sẽ chào đón một thời kỳ hoàng kim. Mặc dù đã có nhiều điển tích cũng ghi chép lại minh xác rằng Vương triều Sambala là một quốc gia lý tưởng tồn tại tách biệt với Hồng Trần Thời cơ chưa đến nên Sambala vẫn chưa thể bị con người phát hiện ra, nhưng hàng nghìn năm trở lại đây, con người đã và vẫn đang tìm kiếm Sambala. Cuộc thăm dò Tây Tạng của Đức Quốc xã vào năm 2004, tờ Tập san Sự thật và suy luận của Nga đã đăng một bài báo có tựa đề Kế hoạch ở Tây Tạng của Đức Quốc xã, tiết lộ bí mật đã được giấu kín suốt 60 năm. Atlantis có nguồn gốc từ truyền thuyết cổ xưa của châu Âu, tương truyền rằng vùng đất vô tận này dồi dào, có một thần tộc có năng lực siêu phàm sinh sống tại đó. Liên quan đến ghi chép sớm nhất về Atlantis đến từ nhật ký đối thoại của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato. Theo ghi chép của nhật ký đối thoại thì 1.000 năm trước công nguyên, Atlantis đã bị hủy diệt bởi một trận đại hồng thủy nhưng có một bộ phận người đã ngồi vào chiếc thuyền thoát nạn, lưu lạc đến Ấn Độ và dừng chân tại Tây Tạng sau đó không ngừng di chuyển về Tây Bắc và phía Nam, lần lượt trở thành tổ tiên của người Aryan và người Ấn Độ. Được quốc xã đã lợi dụng bí ẩn người Atlantis mất tích, lấy cớ để tiến hành kế hoạch của riêng mình. Dân tộc Đức người Aryan cho rằng chính là những hậu duệ của thần tộc lưu lạc từ Trung Á đến châu Âu, chỉ là do 2.000 năm phiêu giạt hòa hợp với người thường, nên người Aryan mới mất đi thần lực từ tổ tiên trợ thủ đắc lực của Hitler là Himmler, thì lại tin vào truyền thuyết thần thoại này một cách tuyệt đối, không một chút nghi ngờ. Ông ta tuyên bố rằng chỉ cần chứng minh được người Aryan là hậu duệ của thần tộc thì có thể thông qua phương pháp tiến hóa của chủng tộc để tạo ra một quân đội thần tộc Aryan vô địch. Cứ như vậy, vào năm 1938, Himmler đã phái một đội thăm dò và khảo sát, lần đầu tiên là thâm nhập vào Tây Tạng để tìm ra những người sống sót của thần tộc. Sau khi đội khảo sát này đến được Tây Tạng, đã nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của cư dân địa phương. Nhưng những người địa phương này thực sự không biết được mục đích đến Tây Tạng của đội khảo sát này là gì. Đội khảo sát này đã tiến hành đo lường và ghi chép số liệu đối với phần xương đầu, đặc trưng khuôn mặt và tỷ lệ thân hình, thu thập dấu vân tay của 300 người dân bản địa. Sau đó, so sánh tỉ mỉ những số liệu này với các nhân chủng khác để phân biệt rõ những người tại đây có phải thuần chủng hay không tháng 8 năm 1938, đội khảo sát này đã rời khỏi Tây Tạng và quay trở về Đức. Lúc này thì Himmler đã nhiệt tình thăm hỏi các thành viên trong đội khảo sát này và tuyên bố rằng lần khảo sát này là một thắng lợi vô cùng lớn đối với Đức Quốc xã. Lý thuyết ưu việt của chủng tộc của họ dường như đã vì điều này mà đạt được bằng chứng. Nhưng đây lại không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, qua lời nói của người dân bản địa, đội khảo sát này biết được rằng ở một nơi xa xôi tại Phúc Địa Tây Tạng có một nơi gọi là Sambala. Tại đây ẩn giấu trục trái đất, bao hàm một loại năng lượng vô hạn. Ai có thể tìm thấy nó thì có thể tùy ý khống chế sự thay đổi của thời gian và sự kiện và sẽ sở hữu năng lượng thần kỳ khiến cho người đó trường sinh bất tử. Và truyền thuyết về Samala cũng là sự mở đầu cho lần thâm nhập thứ hai vào Tây Tạng của Đức Quốc xã. Đến tháng 12 năm 1941, trong cuộc chiến ở Moscow, quân Đức đã tổn thất 500.000 quân, 1.300 xe tăng và 2.500 đơn vị hỏa lực. Tiếp đó, hàng triệu quân Đức đang phục vụ trong trận Leningrad bị rơi vào thế bị động, Hitler hết đường xoáy sở. Chính vào lúc này, Himmler đã vội đến gặp Hitler và đưa cho Hitler một bản báo cáo dài gần 2.000 trang. Hai người đã thảo luận kín trong hơn 6 tiếng đồng hồ. Trong bản báo cáo này, vì để có được sức mạnh vô hạn của vương quốc Sambala, Himmler đã đề xuất ra một ý kiến viển vông là lần này hãy phái một đội thám hiểm đặc công thâm nhập vào Tây Tạng, đi tìm trục trái đất, thử nắm chắc vận mệnh thế giới. Một phần tử Áo của Đức Quốc xã có tên là Heinrich Hauer đã dẫn đầu một đội ngũ xuất phát từ Đức bước vào một hành trình liều mạng thứ hai đến Tây Tạng. Không ai biết chính xác được Hauer và đội thám hiểm này rốt cuộc đã đi qua nơi nào của Tây Tạng. Chỉ biết rằng đến khi chiến tranh kết thúc, đội thám hiểm của Hauer chỉ còn lại một mình ông và thân tín của Himmler là Peter Abschneider. Theo lãnh đạo Đức Quốc xã, Tất cả các bức phim nhựa mà đội thám hiểm này chụp được ở Tây Tạng đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn xảy ra vào năm 1945. Sau khi chiến tranh thứ hai kết thúc, Her vẫn ở lại Tây Tạng trong nhiều năm. Vào năm 1948, ông thậm chí còn trở thành cố vấn chính trị và thầy giáo tư nhân của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Khi Tây Tạng giải phóng và giành được hòa bình vào năm 1951, Hur đã hốt hoảng chạy đến Ấn Độ, sau đó định cư tại thân vương quốc Liechtenstein, nằm giữa Thụy Sĩ và Áo. Vào năm 1953, Hur bắt đầu viết về cuốn sách ký ức có tên 7 năm ở Tây Tạng, sau này cũng được chuyển thể thành một bộ phim cùng tên. Tháng 1 năm 2006, Hur đã qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Theo thông tin, vào năm 1951, khi Hall rời khỏi Tây Tạng đã mang theo bên mình một lượng lớn tài liệu liên quan, nhưng sau đó đã bị người Anh tịch thu mà theo quy định của Đức, Anh Quốc và Hoa Kỳ thì những tài liệu này sẽ được tiết lộ vào năm 2044, nhưng cũng có thể nó sẽ bị bụi phủ trong một phần lịch sử mãi mãi. Không ít người cho rằng vào năm đó Hall đã tìm thấy trục trái đất, nhưng vì không biết làm thế nào để có thể điều khiển nó nên cuối cùng kế hoạch của Đức Quốc xã đã bị thất bại. Nhưng có một điều đáng chú ý là có người dân Tây Tạng tại địa phương từng nói rằng vào thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, họ đã thấy Hur và đội thám hiểm của ông xuất hiện gần đỉnh Cương Nhân Ba Tể. Đỉnh Cương Nhân Ba Tể là trung tâm thế giới trong lòng các tín đồ Phật giáo, Bôn giáo và Ấn Độ giáo, là thánh địa thiêng liêng không thể leo trèo một cách tùy tiện. Toàn bộ đỉnh núi là được bao phủ bởi tuyết trắng, mà theo ghi chép trong các điển tích thì vương quốc Sambala nằm tại đỉnh núi Cương Nhân Ba Tể. Vậy lẽ nào cửa vào của Sambala lại nằm trên đỉnh núi công nhân ba thể sao? Vâng, kính thưa quý vị, Hitler luôn muốn có được sức mạnh thần bí thông qua vương quốc Sambala này để xoay chuyển cục diện chiến tranh đang mất đi lợi thế của mình. Nhưng sau hai lần phái đội khảo sát tới vùng đất Tây Tạng thiêng liêng, chế độ Đức Quốc xã cản ác và một người không được chúa che chở như Hitler vẫn không đạt được sự tham vọng của mình. Số phận của Hitler dường như đã được chỉ định không thể có được sức mạnh thần bí này